địa linh linh trúc trúc trúc tú châu văn văn bàn canh cành hú sơn trà non xanh nước biết biết trắng là đồng làm lên sông ngang dâng lên tam bảo mười phương độ trì tay dâng ngang tu cũng tam tòa tiền thánh trung tâm cho tâm đồng vâng. lệnh bài sai đúng chỉ ý à, à, à. chén nước lam trà tính cô hay xin lại đi đốt đốt lên ngon sáng sáng khắp miền trần chân thế ở trong mùa xuân soi quê sơn trang soi trong núi rừng soi về bàn đêm đất sông răng cô múa tay tiên tay tiên cô múa

cánh lá lung linh hát thuyền sông đồn tài khói ngang hồi à ngoài sân đền ba quỳ dân chẳng chẳng treo chân chất chất một vài à, à Hãy subscribe trên cánh cất tiếng ca vang từ xa chim em bay rực trời hòa bình trong áng mai dốc cao dốc cao sương mờ kia con suối luôn quanh nước hoa thân đều ngàn hoa thắm tươi nhạc dương phụng giá sơn trang xuất thần nhập nhập khanh trên đi ngàn hách danh non non ra đây đó phục phục hành xin cô thương lời lời đa đa đa chúc chúc chúc tâm tâm cô hái đây dần già ma thiên nước động nọ xương ở trên đỉnh non cao trên non nào làm sao mà tới được ra quỷ cung nổi chân mưa xa trên trời nổi chân mưa xa tường vân ngũ sắc phục cả hoa vàng nỗi hoang đôi em không quên hàn vì đồng xúc nổ dậy vàng